giặc mỹ vô đây tâm nhà lầu từ ngày giặc mỹ vô đây tâm xe hơi từ ngày giặc mỹ vô đây mình thăm honda lâu lâu mình thăm cái quần tây lâu lâu mình thăm cái đồng hồ lần lần mình thăm tâm luôn bà con từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu từ ngày giải phóng vô đây mình bán xe hơi người dân này đói thì đậm than ôi ôi thật đáng bắt người dân biển mất bao nhiêu tự do độc lập mất hết ruộng nương mà cho nên chúng mình phải đi đưa luôn từ ngày cộng sản vô đây mình đo lại đài từ ngày cộng sản vô đây mình chết lại đài từ ngày cộng sản vô đây mình thiếu cơm ăn cho nên